chuẩn bị hát nào Ủa quên nhạc cụ rồi Quên đồ không biểu diễn được Khán giả giận kia Căng thẳng quá có trà xanh không độ với chất xuất lá trà thái nguyên chất chống oxy hóa EGGG Không lo căng thẳng mệt mỏi Hãy uống trà xanh không độ Không lo căng thẳng mệt mỏi Giải nhiệt cuộc sống Livestream bán hàng Anh hùng đầm bông Chị nhỏ tại to khổng lồ Đầm bông rồi Thiếu tỉnh táo Thiếu sức mạnh Anh uống nước năng lực number one Tỉnh táo tức thì Tăng thêm sức mạnh Đầm cho chị nhỏ tại cho anh hùng Uống number one Chốt đời number one Tăng thêm trà thanh nhiệt đốc tơ thanh món quà sức khỏe ơi mức thắng mức thắng number one soya chai mới siêu cool sữa đậu nành number one soya nóng chai mới với đậu nành tự nhiên siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng number one soya chai mới siêu cool xương siêu cứng Mẹ em là vận động viên cầu lông đó Để xem thế nào Đủ mồ hôi Cơ thể mất nước và khoáng Bạn đuối sức Hãy uống Active Hương chanh mũi Bù nước bù khoáng Phục hồi sức mạnh Ông ơi vô thay Number one Active Hương chanh mũi Bù nước bù khoáng Phục hồi yeah. sức mạnh Buồn ngủ thiếu tỉnh táo Anh uống number one Tăng thêm sức mạnh tỉnh táo tức thì Thaco 25 năm hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành Rèn bản lĩnh đương đầu thử thách Chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai Với ý chí và tinh thần cống hiến Không ngừng tiến bước về phía trước Kiến tạo giá trị thật Vì sự phát triển bền vững và không giới hạn Thaco chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 Bây giờ là 19 giờ Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp năm nhâm dần sẽ có một số nội dung chính sau nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm Xuân Quý Sửu 1973, toàn miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Vui xuân mới, nhưng quyết không để Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 30 Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm động viên các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y